Thế thì à, cái này tùy từng em thôi, các em sẽ trả lời theo đúng sở thích cũng như là sự thật mà các em tìm hiểu. Các em có theo dõi tin tức không? Nếu có thì các em nếu có, không thì các em nếu không. Những bạn nào hay theo dõi tin tức thì bạn trả lời tiếp thêm là ừ, à, bạn theo dõi à, tin tức trên những kênh truyền thông nào và quan tâm đến những gì khi tiếp nhận tin tức. Bạn có thể thích à, à, theo dõi các cái tin tức về thời sự này, về tình hình kinh tế chính trị xã hội này về văn hóa thông tin này thế rồi có thể có bạn thì quan tâm đến vấn đề môi trường vấn đề an toàn giao thông có bạn thì lại quan tâm đến một số vấn đề về thể thao giải trí âm nhạc các trò chơi truyền hình đúng không trên những kênh truyền thông nào VTV V1, V2, V3 Đấy rồi thì à, VTC1 rồi Today TV truyền hình Vĩnh Long nói chung tất cả những cái truyền kênh truyền hình nào mà các bạn theo dõi thậm chí có những bạn chỉ theo dõi ở trên báo điện tử thôi cũng được đúng không Đấy. thế thì à, à một vấn đề đặt ra nữa là bạn quan tâm đến những gì khi tiếp nhận tin tức thường là chúng ta sẽ quan tâm đến nội dung của tin tức đúng không nhỉ Đấy và à, nếu như mà chúng ta không đủ kiên nhẫn để xem hết thì chúng ta sẽ thường xem những cái tiết chủ đề này thế rồi thì phần sapo này phần in đậm này đúng không nhỉ thậm chí chúng ta có thể xem lên một số những cái cái cái à, người ta gọi đó là cái phim tiện phim ngôn ngữ tức là những cái bức tranh bức hình minh họa vân vân bạn biết gì về tầng ozone và đã bao giờ nghe về việc tầng ozone bị thủng? Chắc chắn là đã nghe rồi vì vấn đề à, này đã được à, các cái phương tiện thông tin đại chúng đưa tin rất là nhiều. Chúng ta có thể tham khảo bài viết sau của cô. Tầng ozone là một lớp sâu trong tầng bình lưu bao quanh trái đất, chứa một lượng lớn ozone. Lớp này che chắn toàn bộ trái đất khỏi phần lớn các bức xạ cực tím có hại đến từ mặt trời. Chức năng của tầng ozone là bảo vệ trái đất khỏi các yếu tố gây hại từ bên ngoài, bảo vệ cuộc sống của con người, của hệ sinh thái động thực vật trên trái đất. Việc tầng ozone bị thủng có thể gây ra nhiều tác hại, ảnh hưởng xấu đến sự sống của con người và các loài sinh vật trên trái đất. Có thông tin cho biết rằng tầng ozone ở Nam Cực và Bắc Cực đã bị thủng dẫn đến hiện tượng biến đổi khí hậu. Nguyên nhân chính làm suy giảm tầng ozone đến mức báo động là sự giải phóng quá mức các chất clo và brom từ các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người, đặc biệt là khí CFC, các thông tin liên quan đến việc tầng ozone bị thủng hiện nay là vấn đề được rất nhiều người quan tâm vì tầng ozone hấp thụ tia cực tím từ mặt trời. Giảm suất tầng ozone dự đoán sẽ làm tăng cường độ tia cực tím ở bề mặt trái đất, có thể dẫn đến nhiều thiệt hại bao gồm cả gia tăng bệnh ung thư da. Câu hỏi, nhan đề và những thông tin trong phần SAPO của văn bản có gì đáng chú ý? Thứ nhất là về nhan đề. Nhân đề giới thiệu khái quát nội dung của văn bản, tạo sự chú ý và giúp người đọc định hướng nhận biết nội dung của văn bản. Cách đặt nhan đề gây ấn tượng gồm hai vế. Cách giữa bởi dấu hai chấm, hướng việc truyền tải thông tin ngắn gọn, chính xác, nội dung được triển khai thành các mục được in đậm trong văn bản, có sử dụng kết hợp phương tiện phi ngôn ngữ. Sapo Sapo giới thiệu khái quát nội dung của văn bản, tạo sự chú ý và giúp người đọc định hướng, nhận biết nội dung văn bản. Phần chữ in đậm cung cấp thông tin chính của từng phần, mục trong văn bản tạo bố cục mạch lạc cho văn bản, giúp người đọc dễ tiếp nhận văn bản. Câu tiếp, theo dõi thông tin về tầng ozone và vai trò của nó. Thông tin, tầng ozone nằm ở độ cao khoảng 15 đến 40 km so với bề mặt trái đất thuộc tầng bình lưu. Chức năng của tầng ozone là che chắn tia UV, bảo vệ cuộc sống của con người, của hệ sinh thái động thực vật trên trái đất. Tầng ozone có vai trò rất quan trọng như một lớp kem chống nắng che chắn cho hành tinh khỏi tia cực tím. Câu tiếp, chú ý thông tin về hợp chất CFC. Hợp chất CFC là hợp chất nhân tạo. À, chlor, fluor, carbon được xem là hóa chất hoàn hảo, vừa rẻ tiền, có nhiều công dụng, vừa không tham gia phản ứng hóa học. Hai nhà khoa học Moliner và Rowland đã phát hiện sự thật gì về chất CFC? Sự thật về chất CFC là các phân tử khí à, CFC bị phân hủy dưới tia UV khi ở tầng khí quyển và mỗi nguyên tử clo tự do sẽ cướp lấy một nguyên tử oxy, khiến O3 tức khí ozone trở thành khí O2 tức khí oxygen. Những tổn hại to lớn mà chất CFC gây ra đối với tầng ozone đã được diễn giải như thế nào? Chúng ta trả lời, những tổn hại to lớn mà chất CFC gây ra đối với tầng ozone đã được diễn giải một cách rõ ràng, giải thích về quá trình phân tách các phân tử clo của chất uh, clo và các phân tử clo tự do đó sẽ làm tổn hại tầng ozone. Câu tiếp, Liên Hợp Quốc đã có những nỗ lực gì nhằm xóa sổ các hóa chất có hại cho tầng ozone? Chúng ta trả lời là Liên Hợp Quốc họp bàn kế hoạch loại bỏ chất CFC, chất gây tổn hại tầng ozone và nhóm của Anderson đã vạch ra hàng trăm giải pháp theo một hệ thống nhất định loại bỏ chất CFC từ nhiều lĩnh vực công nghiệp. Những nhân tố nào làm nên thành công của nỗ lực phục hồi tầng ozone? Những nhân tố làm nên thành công của nỗ lực phục hồi tầng ozone không chỉ là những cá nhân cụ thể mà còn có sự góp sức của công chúng, sự đồng thuận quốc tế và hành động nhất quán toàn cầu. Bây giờ ta sẽ đi tìm hiểu chung về tác phẩm. Xuất xứ là một bản tin đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần ngày 30 tháng 10 năm 2021 là một loại của văn bản thông tin phản ánh sự kiện mới xảy ra hoặc sự kiện được nhiều người quan tâm. Đó có thể là tin ảnh hoặc tin chữ. Văn bản trên có cả kênh hình và kênh chữ nên có thể coi là văn bản đa phương thức. Đặc điểm Nó mang tính thời sự, mang tính chính xác, tin cậy, mang tính hàm xúc, cách đưa tin và quan điểm của người viết. Phương tiện đa ngôn ngữ cũng được sử dụng. Trả lời câu hỏi cuối văn bản Câu 1. Thông tin chính của văn bản là gì? Đó là thông tin khoa học hay thông tin thời sự chính trị? Vì sao? Chúng ta trả lời, thông tin chính của văn bản là sự thành công của việc phục hồi tầng ozone do tính chất tích hợp của nội dung bài viết, nên đây vừa là thông tin khoa học, vừa là thông tin thời sự chính trị, bởi vì nó đưa ra thông điệp về vấn đề về sự hợp tác toàn cầu cho nên nó mang tính thời sự chính trị. Còn Ờ, nó mang tính là văn bản thông tin khoa học vì nó có rất nhiều những cái thuật ngữ khoa học ở đó hai hãy nhận xét về cách đặt nhan đề và cách triển khai nội dung của văn bản nhan đề là giới thiệu khái quát nội dung của văn bản tạo sự chú ý và giúp người đọc định hướng nhận biết nội dung văn bản cách đặt nhan đề gây ấn tượng gồm hai vế à, cách giữa bởi dấu hai chấm hướng việc truyền tải thông tin ngắn gọn chính xác Nội dung được triển khai thành các mục được in đậm trong văn bản bằng cách liệt kê các thông tin về ngày, tháng, bằng các câu chuyện xuất hiện ở phần đầu và phần cuối của bản tin, có sử dụng kết hợp phương tiện phi ngôn ngữ. Chúng ta nhận sẽ thấy là cách triển khai này như đang kể một câu chuyện các em ạ. Câu 3. Theo bạn, ngôn ngữ của văn bản này đã đáp ứng được những yêu cầu nào à, của một bản tin? Bạn có đồng tình khi người đưa tin coi nhà nghiên cứu khoa học là thám tử tuyến phòng thủ và nỗ lực phục hồi tầng ozone là cuộc chiến? Chúng ta trả lời. À, ngôn ngữ trong văn bản chủ yếu được sử dụng là từ ngữ đơn nghĩa vì nội dung của văn bản cung cấp thông tin có tính học thuật. Ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, đơn giản nhằm đáp ứng yêu cầu xác thực cao, đồng thời cũng nhận ra được các biện pháp tu từ được sử dụng để bản tin thu hút được sự chú ý, và gây ấn tượng với người đọc. Người viết cũng không ngần ngại sử dụng phép tu từ, lối diễn đạt thu hút sự chú ý, gây ấn tượng mạnh với người đọc ngay từ nhan đề. Sapo cũng mời gọi người đọc, nếu lâu rồi bạn không nghe tin tức gì về tầng ozone cho đến vận mệnh của mình. Sapo được viết theo cách đưa giả thiết, nếu thì và có tính chất đối thoại với người đọc. Nhiều cách diễn đạt thú vị gợi liên tưởng ở người đọc Khoa học vào vai thám tử, tầng ozone như một lớp kem chống nắng. Các nhà khoa học là tuyến phòng thủ đầu tiên. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ đồng tình khi người đưa tin coi nhà, nghiên cứu khoa học là thám tử, tuyến phòng thủ và nỗ lực phục hồi tầng ozone là trận chiến. Việc phục hồi tầng ozone là quá trình lâu dài và có sự khó khăn, cần có sự đóng góp của các nhà nghiên cứu khoa học, tìm kiếm và đưa ra các giải pháp giúp phục hồi tầng ozone. Hãy đánh giá tính hiệu quả của việc đưa phương tiện phi ngôn ngữ vào văn bản. Chúng ta phân tích như sau. Phương tiện phi ngôn ngữ, những hình ảnh lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực giai đoạn 1979-2019, trích nguồn Đài quan sát trái đất NASA. Các con số thể hiện các mốc thời gian từ năm 1979 đến năm 2019 Hình vẽ mô phỏng kích thước lỗ thủng qua các năm. Mỗi năm độ lớn nhỏ của lỗ thủng sẽ khác nhau nên hình vẽ cũng khác nhau, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới theo thứ tự thời gian. Thang đơn vị được hiển thị ở góc dưới bên trái của hình ảnh. Độ dày của tầng ozone à, trong khí quyển theo thứ tự từ mỏng nhất đến dày nhất và biểu hiện bằng màu sắc từ màu đỏ ở mức cảnh báo đến màu xanh đậm là mức an toàn. Các phương tiện phi ngôn ngữ này cho thấy sự thay đổi của lỗ thủng tầng ozone, trong đó có thể nhận thấy xu hướng tăng dần của diện tích lỗ thủng tầng ozone và sự giảm dần độ dày của lớp ozone trong khí quyển qua các năm và những dấu hiệu lạc quan vào năm 2019 khi lỗ thủng tầng ozone cơ bản đã phục hồi độ dày của năm 1979. Nhờ những nỗ lực hợp tác toàn cầu, đây là những dữ liệu cho thấy tầng ozone đang bị đe dọa nghiêm trọng, song con người vẫn có thể chung tay để có thể cải thiện tình trạng này. Tác dụng của hình ảnh là cung cấp hình ảnh trực quan, cụ thể và có sử dụng màu sắc hỗ trợ về thông tin lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực giai đoạn 1979-2019 giúp thông tin trong văn bản rõ ràng hơn, người đọc dễ hình dung hơn và thuyết phục được người đọc. Câu 5. Nêu quan điểm chính của tác giả bài viết, hãy bàn luận về quan điểm ấy. Chúng ta trả lời, quan điểm chính của tác giả là các vấn đề của toàn cầu chỉ có thể được giải quyết khi có sự đồng thuận và chung tay ở cấp độ toàn cầu giữa công chúng, khoa học và chính trị. Đây là quan điểm hợp lý. Câu 6. Hãy tìm hiểu một số vấn đề trên thế giới hiện nay cần đến những nỗ lực toàn cầu và chỉ ra những lý do dẫn đến sự thành công hay chưa thành công trong việc giải quyết những vấn đề ấy. Chúng ta trả lời, một số vấn đề trên thế giới hiện nay cần đến những nỗ lực của toàn cầu và trách nhiệm của công dân toàn cầu đó là vấn đề nạn đói, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, mất cân bằng sinh thái, bất bình đẳng giới. Bây giờ cô sẽ nêu ra một vấn đề cụ thể đó là vấn đề à, cần nỗ lực toàn cầu là ờ, giải quyết đó là vấn đề về rác thải nhựa. Rác thải nhựa là một phần mắt xích tạo nên sự ô nhiễm môi trường dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Chất thải nhựa hiện nay chủ yếu nằm trong chất thải rắn. Việc quản lý chất thải nhựa không tách khỏi việc quản lý chất thải rắn và có thể thấy là chất thải nhựa trong chất thải rắn sinh hoạt là vấn đề nghiêm trọng nhất hiện nay. Mỗi năm có đến 300 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, nặng tương đương trọng lượng của toàn bộ dân số địa cầu và hơn một nửa số đó là những sản phẩm nhựa dùng một lần. Chất thải nhựa khi không được tái chế hoặc xử lý một cách có kiểm soát sẽ tạo ra phát thải khí nhà kính khi tiếp xúc với bức xạ mặt trời cả trong không khí và nước. Việt Nam hiện nay đang đứng thứ 17 trong số 109 quốc gia về lượng phát thải nhựa phát sinh hàng năm. Hoạt động xử lý à, chất thải à, rắn ở nước ta hiện nay là đem đi chôn lấp. Việc tái chế Tái sử dụng chiếm tỷ lệ rất nhỏ và phụ thuộc phần lớn vào việc nhặt phế liệu và có thể tái chế của hệ thống thu gom phế liệu không chính thức. Vấn đề suy giảm rác thải nhựa hiện nay vẫn chưa thực sự được giải quyết triệt để. Sự nỗ lực toàn cầu chưa được áp dụng triệt để trong việc này. Trên thế giới vẫn còn nhiều người dân chưa ý thức rõ về sự nguy hại của rác thải nhựa và chưa có sự đồng lòng toàn cầu hợp sức giải quyết vấn đề này. Câu 7. Từ hai văn bản phục hồi tầng ozone, thành công hiếm hoi của lỗ lực toàn cầu, Lê Mi và sự sống và cái chết của Trịnh Xuân Thuận, bạn suy nghĩ gì về sự tồn vong của nhân loại và trái đất? Mỗi bạn sẽ có suy nghĩ riêng đúng không nhỉ? Có bạn thì nói rằng là trái đất có thể tồn vong lâu dài cho nhân loại ta đoàn kết. Có bạn thì nói rằng là ừ, trái đất dẫn đang đứng trước bờ vực diệt vong bởi rất nhiều những cái vấn đề ô nhiễm. Chúng ta có thể có suy nghĩ như sau về sự tồn vong của toàn nhân loại và trái đất cả nhân loại và các loài sinh vật trên trái đất đều phải đối mặt với sự tồn vong, sự đấu tranh để sống sót. Sự tồn vong là một quy luật thiết yếu trong cuộc sống, là một vòng tuần hoàn không thể phá vỡ. Con người luôn phải nỗ lực để sống sót. Câu 8. Theo bạn thế nào là một bản tin có giá trị? Chúng ta trả lời, một bản tin có giá trị là bản tin phải trả lời được những câu hỏi cơ bản về một vấn đề, một sự kiện nào đó mà tác giả muốn thông tin. Các thông tin được nêu trong bản tin có sự mạch lạc, chính xác và có tính khách quan, thuyết phục được người đọc tin vào những thông tin đó. Phần kết nối đọc viết Viết đoạn văn khoảng 150 chữ nêu suy nghĩ của bạn về giải pháp làm giảm rác thải nhựa trên toàn cầu.